Alo. Vâng, xin kính chào tất cả quý vị à, cùng tất cả cô chú chị tiếp tục quay trở lại với kênh sơ cầu số miền Nam của mình. À, trước mặt tất cả các bạn người đây đây chính là cái bảng giao diện chính của kênh mình. Thì mình cũng xin à, chân thành cảm ơn tất cả những cái lượt xem, lượt like của tất cả mọi người đúng không ạ? Thì động viên tinh thần cho mình để mình có động lực ước mình à, đưa ra những lời cầu, những số cho tất cả mọi người để chúng ta tham khảo đúng không ạ? Và ngày hôm nay kênh mình xin cảm ơn 8 lượt like của tất cả mọi người cũng như 90 lượt xem của tất cả mọi người đúng không ạ? Mình xuất bản được 23 ngày trước rồi đúng không ạ? thì mình hy vọng rằng tất cả các lượt like lượt xem của tất cả mọi người sẽ đi lên đúng không ạ để mình có động lực mình chốt ra những đầu đường cầu đưa ra những con số dự đoán cho tất cả mọi người để chúng ta tham khảo hàng ngày đúng không ạ và kênh của mình thì chia sẻ cho tất cả mọi người thì à, cũng à, gặt được nhiều thành công à, nhất định một thời gian qua cũng khá là dài rồi đúng không ạ à, mình cũng ăn thông được cũng khá là nhiều rồi thì à, à mình cũng xin à, chúc mừng tất cả những anh chị chị nhà có theo ở trong kênh mình cũng như một thời gian qua luôn gắn bó với kênh mình đúng không ạ mình chia sẻ thì là hoàn toàn miễn phí thì mọi người nhớ rằng để lại cho kênh mình được một nút like cũng như đăng ký kênh để mình có động lực uh, tốt nhất uh, đưa ra những cái dự đoán cho tất cả mọi người chúng ta tham khảo ngày quý anh chị nhé và trước mắt tất cả mọi người đây chính là cái bản kết quả mở thưởng của ngày thứ bảy đúng không ạ số miền Nam mở thưởng thứ bảy ngày 25 tháng 3 năm 2023 đúng không ạ thì kết quả sổ số miền Nam đã sổ ra được một vừa mới xong đó, thì mình cùng tiếp tục ngồi ở đây để kiểm tra những cái kết quả của ngày hôm nay cũng như đưa ra những cái dự đoán những cái đường cầu cho tất cả mọi người tham khảo vào ngày mai đó thì anh em ủng hộ mình bằng những nút like cũng như ấn đăng ký kênh để tiện theo dõi mỗi khi kênh của mình phát hành video hàng ngày các bạn nhé và thứ bảy thì gồm có ba bốn đài đó thành phố hồ chí minh long an bình phước và hậu giang đúng không ạ đầu tiên ở ờ, thành phố hồ chí minh có đầu là con số 35 đuôi là con số 14 tổng năm càng hai đúng không ạ rồi, Long An thì có đầu là con số 86, đuôi là con số kép 22, tổng 4 và là càng 5. Tiếp tục Bình Phước, ngày hôm nay kép khá nhiều các bạn ạ. Bình Phước đầu là con số 44, đúng không? đuôi là con số 38, tổng 1 và là càng 0. Và tới Hậu Giang thì có đầu là con số 13, đuôi là con số 86, tổng 4 và là càng 0, đúng không Rồi, à, tiếp tục điểm qua các đầu của các con số của các đài như sau đúng không ạ? Đối với thành phố Hồ Chí Minh thì đầu số 0 là bị câm các bạn. Tiếp theo đầu số 6 là bị câm đúng không ạ? Và à, Long An thì ờ, có đầu số 0 là bị câm. Đầu số 2 3 3 4 5 các bạn. Khá là nhiều đầu. Như vậy thì đối với cái đài Long An thì các bạn thấy có thể đầu số 3, số 4, số 5 câm liên tiếp nguyên một hàng luôn các bạn và số 9 số 0 vậy thì đầu à, à của Long An cầm khá là nhiều các bạn ạ thì các bạn nào có chơi những cái à, cái đầu đấy thì cũng xin chia buồn với tất cả mọi người các bạn đúng không ạ thì chật khá là nhiều thì đấy đầu nó không ra được vậy thì à, đối với bình phước thì đầu khá là ok đúng không ạ từ đầu khâu đến đầu chín thì không có đâu rồi bị cầm cả mở hậu giang thì có đầu số 2, số 3 bị cầm và tiếp theo đó là đầu số 7 đúng không ạ rồi thì à, kết quả điểm qua của ngày hôm nay như vậy thì à, à, tiếp tục chúng ta cùng đến với cái bản đối chứng ở trên kênh mình chốt cho tất cả mọi người đúng không ạ? Mình cũng nói rồi chốt công khai thì một thời gian kênh của mình ăn khá là nhiều, ăn khá thông, khá là dài. Thì liệu hôm nay kênh có gặt hái thành công hay không thì tiếp tục đến với phần đối chứng của kênh đúng không ạ? đối với thành phố Hồ Chí Minh thì mình có chốt cho mọi người đó là không không lót có một đúng không ạ thì ngày hôm qua mình có chỉ cái đường cầu đó là ăn thông là qua hôm rồi thì liệu hôm nay nó có gặt hái được thành công hay không thì chúng ta cùng kiểm chứng các bạn nhé như vậy không không lót không một thì à, cũng khá là tiếc các bạn ạ đây đường cầu đấy đã bị gãy mất rồi không không lót không một thì à, đây không có à, con số không không và không một rồi đúng không và tới Long An thì à, mình có chốt cho tất cả mọi người đó là 15 51 đúng không ạ 15 thì nhìn trên màn kết quả có con 15 rồi các bạn ạ 15 đã nổ rồi đúng không ạ thì tiếp tục con 15 nhân 2 các bạn rực rỡ các bạn nhé đấy các bạn nào có theo mình uh, trên kênh mình có chốt cho mọi người con 15 51 đối với cái đài Long An thì uh, xin chúc mừng uh, những anh những chị nào có theo ở trên kênh thì ăn được thắng lớn ở đài Long An các bạn nhé à, 15 nhân 2 đúng không ạ à, 15 nhân 2 rực rỡ đúng không ạ đây mình có viết ở đây cho các bạn nhé ok đấy thì xin chúc mừng à, à, các bạn anh chị có theo mình trên kênh Long An thì à, nổ được con tương bừng con 15 nhân 2 các bạn nhé và tiếp theo thì à, đối mình Phước mình có chốt là 2442 đúng không ạ 2442 mình Phước 2442 thì đây có 43 các bạn này 29 bóng của 24 đúng không ạ khá là tiếc 2442 48 như vậy thì à, rất tiếc là Bình Phước chúng ta đã bị lột các bạn 24 thì là thành 29 này có 9 là bóng của số 4 các bạn nhé đấy đã bị lộn rồi đúng không? và tới Hậu Giang thì có lô 0220 Hậu Giang 0220 nhìn trên các bảng kết quả thì 0220 à, cũng không xuất hiện ở Đài Long An rồi Hậu Giang rồi các bạn và đầu đuôi số ba đài đúng không ạ 6776 à, 8998 0880 và 8448 đúng không ạ nhìn trên bảng kết quả thì cũng khá là tiếc các bạn mình có chốt là 4884 rồi này ở đây nó phải 86 mất các bạn khá là tiếc 86 nhân 2 luôn đúng không 8998 mình bắt 8 rồi mà nó cuối cùng nó bị à, chật các bạn 7667 đúng không thì đây 8668 cũng khá là tiếc như vậy thì à, ngày hôm qua chúng ta ăn được lô tô ăn được đầu đuôi của cả hai đài đúng không thì ngày hôm nay thì kênh ăn được uh, con 15 ở đài Long An nhân 2 các bạn nhé thì mình cũng nói rồi mình chia sẻ là hoàn toàn miễn phí hàng ngày thì mọi người yêu mến kênh mình thì để lại cho mình một nút like cũng như ấn cái kênh của mình đúng không mình sẽ à, luôn luôn cố gắng luôn luôn nỗ lực để à, đưa ra những cái dự đoán à, chỉ những cái cầu hay cho tất cả mọi người để có quan niềm đam mê chúng ta tham khảo đúng không ạ và mình cũng xin nói với tất cả mọi người rằng yêu mến kênh mình thì đăng ký kênh cũng như ấn like ủng hộ mình để mình có động lực mình phát triển kênh các bạn nhé còn mình chia sẻ thì hoàn toàn miễn phí không có phí hay là thu phí của tất cả mọi người gì cả đúng không ạ và mình cũng xin uh, thông báo với tất cả mọi người là các bạn nên chơi nhỏ nhẹ hoặc các bạn có mua thì dựa vào đấy các bạn mua lô tô uh, của nhà nước phát hành các bạn nhé uh, ích nước vừa lợi nhà đúng không ạ và tạo cái niềm vui uh, mỗi ngày mỗi khi chúng ta 16 giờ 30 phút đúng không ạ và uh, sau khi kết quả đã ra thì mình cũng phân tích và mình cũng điểm qua kết quả của ngày hôm nay cũng như đối chiếu với trên kênh thì bây giờ mình sẽ đến phần chốt số cho tất cả mọi người đúng không ạ thì ngày mai gồm có tiền giang kiên giang và đà lạt thì mình tiếp tục mình theo cái đường cầu của đà lạt mình sẽ à, chia sẻ cho cả các bạn một cái đường cầu ở đà lạt các bạn nhé thì à, thời gian không có dài cho nên mỗi ngày mình chỉ chia sẻ một cái đường cầu thôi đúng không ạ thì các bạn dựa vào đấy các bạn tham khảo các bạn nhé à, trùng máu trùng cầu thì các bạn theo không trùng không kết thì các bạn à, xem để tham khảo các bạn nhé không ai à, ép buộc được ai cả đúng không ạ và mình sẽ chia sẻ một cái cái đường cầu này đối với cái đường cầu ở Đài Đà Lạt cho tất cả mọi người để à, mọi người tham khảo đúng không ạ? đường cầu này sẽ, mình sẽ bắt cho tất cả mọi người vào ngày à, nó chạy được khai ba hôm rồi các bạn ngày 29 các bạn nhé 29 tháng 1 đối với Đài Đà, Đà, Đà Lạt các bạn nhé 29 tháng 1 à, 19 tháng 1 các bạn nhé thì à, các bạn à, mình chia sẻ thì cũng à, chậm rãi thôi thì tất cả mọi người chúng ta đều à, cố gắng để ý để à, theo dõi những cái đường cầu mình chỉ cho nó à, chuẩn xác cũng như à, cho tất cả mọi người chúng ta tham khảo đúng không thì đối với cái đường cầu này thì à, bắt ở giải G6 và G4 các bạn nhé đấy hai cái đường hai cái đường này thì là G6 các bạn lấy con G1 thì các bạn lấy con số cuối cùng là con số 0 đúng không ạ G4 thì các bạn lấy con số đầu tiên à con số G1 G2 G3 G4 trong 4 đúng không ạ các bạn lấy con số 9 đấy cũng khá là dễ thôi đúng không ạ thì à, các bạn à, nối lên các bạn nhé thì các bạn sẽ có còn lâu ngày không chơi cho tuần tiếp theo đó là 0990 đúng không ạ à, 90 trên ngày hôm sau đúng không ạ thì các bạn có thể thấy lên trên ngày hôm sau đó bài mình có xin lỗi các bạn nhé ngày à, đây thì là đến ngày hôm sau các bạn nhé đây thì mình để mình mình cho nó đúng về cái nhịp cầu này để lát được mình chỉ cho tất cả mọi người cái cầu tiếp theo đúng không ạ thì à, các bạn có thể thấy 0990 đúng không thì à, ở đây 0990 đó thì mình có à, bỏ cái này để cho tất cả mọi người dễ nhìn đúng không ạ 0990 thì các bạn có thể thấy nổ 90 đúng không ạ 09 thì à, à không có đúng không ạ 90 thì nổ ok 90 đúng không ạ nổ 90 đúng không ạ như vậy thì theo cái đường cầu tiếp tục thì chúng ta cũng có G6 và G4 đúng không ạ thì G6 theo như cái đường cầu mình chỉ thì à, tiếp tục các bạn sẽ bắt cho mình đúng không ạ G6 thì các bạn lấy con số cuối cùng đúng không ạ và G4 các bạn lấy con số à, chính giữa của cái G4 này đúng không ạ? Sẽ có 4774 đúng không ạ? Tiếp tục sẽ có con 4774 các bạn nhé. Chơi cho là các bạn sẽ chơi cho tuần tiếp theo đúng không ạ? Đây. 47774 47 xin lỗi các bạn nhé mình à, viết hơi bị à, chữ nó không được đẹp các bạn ha này xóa lại đi bốn bảy và con bảy bốn đúng không ạ chơi cho tuần tiếp theo đúng không ạ thì à, các bạn có thể thấy lên à, tuần tiếp theo thì các bạn ở ờ, đây lên tuần tiếp theo thì các bạn để ý nhé con bảy bốn và bốn bảy nhé đây đúng không ạ nổ con bảy bốn đúng không ạ bốn bảy thì liệu có không nhỉ đây có sáu ôm bài thì không có chỉ có bài 4 các bạn nhé tiếp tục nổ ôm bài 4 đúng không ạ như vậy thì à, tiếp tục cái đường cầu này thì à, chúng ta lại bắt ở G6 đúng không và G4 đúng không ở 6 thì chúng ta có số 3 và G4 chúng ta có một số 3 đúng không ạ thì chúng ta sẽ có con kết của nó là con kết 33 đúng không ạ kết 33 ba ba thì sau những cái dự đoán thì các bạn có thể thấy rồi đúng không à, theo những cái đường cầu đấy chỉ đúng không? mình có xóa cái này đi cho các bạn nhìn có nó rõ các bạn nhé đây thì con kép ba ba nổ tương bừng đúng không đây kép ba ba có ba ba đúng không đường cầu này đường cầu xong thủ lô các bạn nhé à, các bạn có chơi thì các bạn kết à, các bạn theo nhịp thì các bạn có thể à, chơi uh, à, lót độc thủ và cho các bạn chơi lót và cái đường cầu này chỉ có một con số thôi đúng không ạ thì uh, theo như đường cầu này đúng không ạ thì ngày mai là ngày chủ nhật thì chúng ta sẽ có theo đường cầu này chúng ta sẽ bắt cho các bạn một con số như sau đó r 6 r 4 đúng không ạ không và g 4 chúng ta có một thì ngày thì ngày mai ngày mai chúng ta sẽ có con à, con lô đó là à, 10 10 và 01 đúng không ngày mai các bạn sẽ bắt cho mình con lô 10 và 01 các bạn nhé đây và cho chuyện nó to thêm một xíu đây theo con đường cầu này thì ngày mai chúng ta sẽ có con 1001 đúng không ạ 1001 đây thì à, ngày mai theo đường cầu này thì à, thời gian có không có là nhiều cho nên mình chỉ chỉ mà mỗi ngày một cây đường cầu các bạn thôi các bạn nhé các bạn à, chú ý lắng nghe cũng như à, tham khảo thêm các bạn nhé theo đường cầu này thì là có con 10 và con 01 đúng không ạ rồi tiền giang mình sẽ có con lô đó là con 45 và con 54 rồi kiên giang thì mình sẽ có con đó là con à, 25 và con 52 và đầu đuôi số 3 này gồm có con 83 38 à, 13 31 17 71 rồi cho nên là những con số cho tất cả cô chú chị cùng tất cả mọi người tham khảo vào ngày mai ngày chủ nhật ngày 26 tháng 2 năm 2023 đúng không ạ thì tất cả mọi cái dự đoán của mình chỉ là cái mục đích à, của mình à, theo kinh nghiệm của mình chia sẻ cũng như là cái dự đoán mang tính chất chủ quan của mình thôi đúng không ạ em 10 à, có thể tham khảo à, chúng ta mua từ vé số của nhà nước phát hành và mình chia sẻ thì là hoàn toàn là miễn phí thì anh chị em yêu mến kênh mình thì à, đăng ký kênh cũng như ấn like ủng hộ mình để mình có động lực à, mình sẽ lên kênh đều cho tất cả mọi người chúng ta tham khảo vào ngày các bạn nhé và cuối video thì mình xin kính chào hẹn là tất cả mọi người chúc cho tất cả cô chú anh chị chúng ta ngày mai sẽ gặt hái rất nhiều thành công gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như trên cái con đường đó là con lô con số hàng ngày các bạn nhé và xin kính chào hẹn gặp lại tất cả mọi người